Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, Tiếng soi kèo. Thì trong cái video lần này, Tiến cũng sẽ lên video cho anh em nhận định cũng như là phân tích về một trận đấu cũng khá là được nhiều anh em quan tâm, đó chính là trận đấu muộn giữa cái thằng Real Madrid cùng với Celta Vigo. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ phi hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai nhé anh em. Đó thì cũng như những video trước trước khi mà phân tích nhận định về trận đấu này cũng như đưa lên những cái mã kèo mà nó phù hợp nhất cho anh em có thể đầu tư ấy thì anh em hãy để lại cho Tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh. Đầu tiên là kênh Tiến số kèo này cũng như là kênh ờ, Tiến bóng đá nha anh em. Đó anh em cứ ủng hộ đi để cho Tiến có thêm nhiều cái động lực để ra thêm nhiều video mới cho anh em xem, tham khảo về các mã kèo, về cái sự lựa chọn của Tiến để cho anh em có thể đầu tư cùng với Tiến nha. Ok thì uh, quay trở lại với trận đấu giữa Real với Santa Vigo thì trước tiên trước tiên thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về tỷ lệ kèo nhà cái đã đưa ra nha đây thì hiện tại nhà cái đã đưa ra mã kèo đó chính là đội chủ nhà ghi anh Magic sẽ chấp đội khách centavigo với mức chấp là 2.25 cả trận và chấp một hòa ngay trong hiệp 1 mà mã tài xỉu gốc của trận đấu này đó chính là 3.75 cho mã cả trận và 1.5 ở ngay trong hiệp 1 mã tài xỉu khá là cao nhé anh em còn về mã kèo phản gốc ở trận này thì Gan cũng sẽ chấp gốc centavigo với mức chấp là 2.5 cả trận cùng với mức là chấp 1.25 ở ngay trong hiệp 1 và mã tài xỉu gốc thì là chính hòa cho mã cả chặn đó và 4.5 cho ở ngay trong hiệp 1 thì hiện tại cũng đã có luôn cái mã kèo thẻ cho anh em có thể tham khảo nhé kèo thẻ trận đấu này thì Santa Vigo sẽ chấp thẻ ghi anh với mức chấp là 0.5 cũng như là mã kèo tài xỉu thẻ trận đấu này đó chính là 4.5 nha anh em thì Tiến cũng chia sẻ thêm những anh em nào ấy mà thật sự muốn có một cái trang chơi muốn chơi được mã kèo thẻ mã kèo gốc này cũng như những mã kèo khác như là mã kèo cả hai đội ghi bàn này nổi thì bắt buộc anh em phải có một cái trang chơi đúng không bắt buộc anh em phải chơi trên trang thì mới có thể chơi được những má kèo gốc má kèo phải hẻ này nhưng mà hiện tại tiếng không tiện để đưa những cái trang đó lên đây cho anh em tham khảo được vì chắc chắn YouTube nó sẽ đánh đi cái chính sách bản quyền của nó đó là đưa những cái trang cờ bạc lên nó sẽ đánh sập cái video của tiếng và anh em không thể uh, tham khảo những má kèo mà tiếng đưa ra trong cái video này nữa nó sẽ đánh sập liền cái video của tiếng đấy cho nên tiếng không tiện để đưa lên đây nhé mà tiếng sẽ chọn lọc qua những má kèo mà nó phù hợp nhất để cho anh em tham khảo qua cái bảng này đó còn những anh em nào mà thật sự muốn chơi nhiều mã kèo hơn cũng như muốn có một cái trang chơi uy tín này tự chơi không mất like mất phí không cần phải chơi qua thầu qua cò ấy thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking hoặc là anh em phải sử dụng ví momo đó chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ mạnh dạng và liên hệ cho tiến nếu như mà anh em tin tưởng đó tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang để chơi hướng dẫn cách vào kèo cách đặt kèo cách uh, bán kèo rồi chơi các loại kèo mà mà Ừ, chỉ có trên trang mới có thôi tiến sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho anh em đó cũng như là tiến cũng sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để cùng tham khảo những mã kèo chuẩn nhất mà trước giờ bóng lần tiến đưa ra cho anh em đó thì nói chung nhóm của tiến hoàn toàn miễn phí cũng như tiến cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ cho anh em cách đăng ký chơi trên trang này nọ cái kiểu đấy hoàn toàn miễn phí thôi còn cái chuyện lọc lá thì anh em cứ vào nhóm cứ chơi thoải mái bình thường nếu như mà anh em ăn nhiều chuyện lọc lá là chuyện của anh em tiến sẽ không xin anh em một đồng lọc hay phí gì hết đấy thì thật sự anh em mà tin tưởng thì hãy liên hệ nha còn nếu mà sợ bị lừa này nọ cái kiểu ấy thì thì tốt nhất đừng có liên hệ tiếng không có thời gian mà để giải thích với anh em là cái trang này nó nó uy tín ra sao này nọ đâu nhá đó thì ok với những cái mã kèo hiện tại à, trước khi đưa ra cái sự lựa chọn của tiếng về các cái mã kèo trong trận đấu này ấy, thì anh em hãy đảo qua phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này cùng với tiếng nha đó để cho anh em chúng ta có thể đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp ý đó nó ưng ý nhất để cho anh, chúng ta anh em có thể uh, uh, đầu tư kiếm cơm gạo ok thì đây nhìn vào màn hình nhìn vào màn hình anh em sẽ thấy được đây chính là cái à, đội hình ra sân dự kiến của Real cùng với Santa Vigo thì trước tiên là đội chủ nhà Real Madrid đang ra sân sẽ ra sân với đội hình dự kiến là sơ đồ là 433 với cái bộ ba tiền đạo quen thuộc đó chính là Junior này, thằng Vinicius Junior cùng với Karim Benzema và Marcos Asensio. Đó và cái bộ ba hậu công cho cái hàng chèn uh, tiền đạo này đó chính là Kebalot cùng với uh, à, Tejo Amini này, đó cùng với Tony Rudd còn về đội khách Santa Vigo sẽ ra sân với cái sơ đồ là uh, ờ, 442 nha anh em một cái bộ đôi tiền đạo của Santa Vigo đó chính là thằng Atbat cùng với uh, uh, Seferovic thì đây cũng chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi nhé anh em cho anh em các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em chúng ta có thể tham khảo về cái đội hình thôi chắc chắn là sẽ có nhiều sự xáo trộn trong cái đội hình này trước cái giờ bóng lăn đó thì tiếng thường mới nói Tiến cũng hay nói là vì sao mà Tiến nhận định các trận đấu này trên YouTube chỉ là tham khảo vì hiện tại đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến Tiến chưa có nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của nó cũng như chưa có nắm bắt được cái lối chơi cái sơ đồ nó như thế nào cho nên Tiến mới nhấn mạnh một điều đây chỉ là những má kèo mà Tiến đưa ra tham khảo thôi đó còn trước giờ bóng lăn khi mà Tiến biết được cái sơ đồ nó chơi như thế nào biết được cái đội hình của nó biết được những cầu thủ quan trọng là sẽ ra sân lúc đó Tiến sẽ đưa những cái má kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm ok cho anh em thì uh, Tiến cũng chia sẻ đầu video rồi anh em muốn vào nhóm chơi cùng với Tiến hoặc là muốn có một cái trang chơi uy tín nhất đó chỉ cần có số tài khoản ngân hàng hoặc là uh, có sử dụng ví Momo đó mà số tài khoản ngân hàng anh em phải có sử dụng cái internet banking nhá thì đủ một trong hai điều kiện đó cứ liên hệ ngay cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 đấy hoặc là à, hoặc là anh em còn có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong video ấy facebook fanpage cùng với uh, uh, tiktok và uh, telegram tiến có để những cái đường link dưới phần mô tả video ấy thì anh em chỉ việc ấn vào cái phần mô tả thôi đó ấn trực tiếp vào những đường link đó hoặc là uh, hoặc là anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái số zalo của tiến 0963 731 346 đấy thì tiến sẽ giúp đỡ tất cả anh em đưa anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất nhá Ok thì quay trở lại với cái uh, đội hình ra sân dự kiến này Tiến sẽ không nói nhiều về nó nữa nha Vì đây Tiến cũng nhắc lại chỉ là những cái sơ đồ ra sân mà nhà cái các chuyên gia nhận định đưa ra Chủ yếu cho anh em chúng ta có thể tham khảo về các cầu thủ thôi Đó thì tiếp theo đây là anh em có thể thấy được đây chính là cái sơ đồ mà mà uh, chấn thương của hai đội này cái đội hình chấn thương của hai đội đầu tiên đó chính là đội chủ nhà Real Madrid thì trận đấu này Real vẫn sẽ thiếu vắng đi hai cầu thủ khá là quan trọng trong đội hình đó chính là hậu vệ Alaba cùng với các thằng Volemendi còn về đội khách uh, Celta Vigo cũng sẽ thiếu vắng đi ba cầu thủ đó chính là trường hợp của Matchesin cùng với uh, ờ, Mingoya do chưa bình phục chấn thương và thêm cái trường hợp của thằng Hugo Malo cũng không thể ra sân ở trận đấu này do đã dính chiếc thẻ đỏ ở trận đấu trước đấy Ok thì tiếp theo đây anh em nhìn đây chính là cái bảng xếp hạng của ờ, hai đội tại La Liga hiện tại này đầu tiên đó chính là đội chủ nhà Real Madrid thì nó đang có được 62 điểm sau 29 vòng đấu với 19 thắng 5 hòa và 5 thất bại ghi được 61 bàn thắng và để thủng lưới 24 bàn còn về đội khách Celta Vigo thì nó cũng đã có được 36 điểm sau 29 vòng đấu đó với 9 thắng 9 hòa và 11 thất bại ghi được 36 bàn thắng và để thủng lưới 40 bàn nhìn chung ấy thì cái à, vị trí mà cái thằng Celta Vigo này đang đứng hiện tại cũng khá là an toàn trên cái bảng xếp hạng La Liga nhé anh em vì hiện tại nó đang bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí gần nhất là vị trí thứ 18 đến tổng cộng là 9 điểm cách biệt và 7 bậc trên bảng xếp hạng đó một cái khoảng cách cũng khá an toàn để cho Celta Vigo có thể trụ hạng cái mùa giải năm nay còn về Real Madrid thì chắc chắn là nó sẽ không còn cái cơ hội nào để đua cái ngôi vô địch với Barca nữa vì hiện tại nó đang bị Barca bỏ xa đến tổng cộng là 11 điểm cách biệt đó nhưng mà chắc chắn với một đội bóng lớn như Real Madrid nó sẽ hướng đến một cái vị trí top 2 cũng như top 3 tại giải La Liga đúng không anh em và chắc chắn hiện tại thì Real nó đã hơn cái thằng xếp thứ ba là Atletico Madrid đó nó nó đã uh, uh, ship trên Atletico với hai điểm cách biệt cũng như nó đã bỏ xa cái vị trí top 4 gần nhất là Real Sociedad với 11 điểm cách biệt Đấy, một cái khoảng cách uh, khá là an toàn cũng như một cái số điểm đang khá là cách biệt đối với cái vị trí top 4 cũng giúp cho Real có thể toàn tâm cũng như là là tập trung mọi nhân lực để chuẩn bị cho các trận đấu tại uh, quan trọng hơn tại cái cúp C1 đúng không em? Thì hiện tại tại cái giải đấu cúp C1 châu Âu chắc chắn Man City sẽ là một cái đội đối thủ mà mạnh nhất mà Real hướng đến để tranh giành cái ngôi vô địch tại cái giải cúp C1 châu Âu mùa này. Đó, thì riêng cái trận đấu này dường như là hai đội không còn cái mục tiêu gì nữa nên chắc chắn ghi anh nó cũng sẽ thi đấu với một ờ, cái thế trận mà có thể là thử nghiệm đội hình cũng như là đưa ra những cái chiến thuật mới đúng không anh em đó nó sẽ không có quá quyết tâm với một chiến thắng đậm trước cái thằng Santa Vigo trận đấu này đó anh em đó thì anh em hãy xem thêm về cái phong độ của hai đội cùng với tiến trước khi mình đưa ra những cái sự lựa chọn nó an toàn hơn để cho anh em có thể đầu tư đây thì hiện tại uh, Real Madrid nó đã có được tổng cộng là 7 chiến thắng, một hòa và hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đó một cái phong độ cũng khá là tốt. Cũng như ở 3 trận thi đấu gần đây nhất thì Real nó đã có được liên tiếp 3 chiến thắng cùng tỷ số 2-0 trước uh, Chelsea và uh, thằng Cardiff. Đó, ở lượt đi thì Real cũng đã thắng Chelsea với tỷ số là 2-0 à, tại giải à, cúp Sài Gòn châu ở lượt à, đi tại à, trận tứ kết. Còn với cái lượt về thì Real mới đây cũng đã hạ Chelsea ngay trên sân nhà của Đầu lưu Đó với cái chiến thắng cũng là 2-0 luôn. Với cái phong độ à, à, khá là tốt này cũng đã giúp cho Real Madrid tiến th tiến thẳng vào cái vòng ờ, bán kết tại cái giải đấu cúp C1 mùa này đó thì chắc chắn uh, Real nó sẽ tập trung rất là nhiều nhân lực cũng như về những cái chiến chiến thuật mới này đó để tiếp tục uh, cạnh tranh một cái chiếc vô địch cho cái uh, uh, giải đấu cúp C1 châu mùa này đúng không anh em còn về đội khách thì sao về đội khách Celta Vigo thì nó đang có được là hai thất bại 4 trận hòa và 4 trận thắng ở 10 vòng đấu gần nhất tại La Liga đấy thì với những cái phong độ cũng khá là tốt này thì anh em nhìn xem này Santa Vigo sau khi mà nó trải qua cái trận thua 0-1 với Atletico ấy thì nó đã có liên tiếp là uh, ờ, 7 trận thi đấu bất bại đó cho dù có 4 trận hòa và 3 chiến thắng nhưng mà cái thành tích 7 trận bất bại này cũng khá là tốt đối với Santa Vigo đúng không anh em. Nhưng mà mới đây thì sao? Mới đây nhất thì Santa đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-0 trước cái thằng Monaca ngay trên sân nhà của mình do phải chơi thi đấu thiếu người. Đó, thì sau cái thất bại này à, cũng như những cái chuỗi chặn khá là tốt trước đó đã mang về những cái điểm số cực kỳ quan trọng cho Celta Vigo cũng giúp cho cái đội bóng này bỏ xa cái nhóm gớt hạn cái nhóm cầm đèn đỏ hiện tại đó và bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ đến tổng cộng là 9 điểm cách biệt đó giúp cho Celta Vigo có một vị trí đứng khá là an toàn tại cái bảng xếp hạng La Liga ở mùa giải này đấy thì à, anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai đội này đây, đầu tiên là trên sân nhà, Gian nó đã có được 4 thắng, một thất bại ở năm vòng đấu thi đấu gần nhất, đó ở năm vòng thi đấu gần nhất trên sân nhà của mình. Một phong độ cũng khá là tốt. Còn nhìn sang đội khách Celta Vigo thì Santa cũng đang có phong độ cực kỳ hay luôn em. Nó đã bất bại liên tiếp 5 cái chiến làm khách gần nhất. Đó, trận thắng 4-3 trước Betis này cũng như hòa một đều trước cái thằng Real Sociedad này rồi à, hòa 0-0 trước Osasuna rồi thắng 3-1 trước Espanyol và cái trận sân khách gần gần đây nhất trên sân nhà của Sevilla thì Celta Vigo cũng đã có một cái trận hòa với tỷ số là hai đều đó năm trận bất bại liên tiếp ở năm chuyến làm khách gần nhất một cái phong độ cực kỳ tốt của Celta Vigo mùa giải năm nay luôn nha anh em thì anh em hãy đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tiến nha đây thì nhìn sơ qua có thể thấy là cái thằng Real đang nắm mọi hoàn toàn cái lợi thế khi mà mà xét về cái lịch sử đối đầu đó khi mà nó có được liên tiếp là 4 chiến thắng ở bốn cái vòng đối đầu nhau gần nhất trước Celta Vigo điều à, mà những chiến thắng này cũng à, có được à, tổng bàn thắng của mỗi trận đều có từ 3 bàn thắng trở lên nhé anh em như thắng 3-1 trước Celta này rồi 5-2 này rồi 2-1 rồi 4-1 nè trận thắng 4-1 này là trận gần đây nhất tại cái trận lượt đi anh em tại cái trận lượt đi La, La Liga mùa này trên sân nhà của Santa Vigo thì anh cũng đã hạ gục Santa với số khá là đậm đó 4-1 thì với những gì Tiến đã phân tích anh em hãy xem thêm đây xem thêm thêm một ít thông số khác để cho anh em chúng ta có thể đầu tư vào các mã kèo và trận đấu này nhé trước tiên nhìn vào cái sơ đồ này nhìn nhìn vào cái uh, uh, thông số này thôi thì tiến đã có các mã kèo để cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo ở trận đấu này với tỷ lệ thắng rất là cao Đầu tiên là 6 trên 7 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có từ 3 ờ, bàn thắng trở lên và đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương. Anh em thấy không? 6 trên 7 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều ghi bàn này và đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Cũng như 4 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất thì đặt cả hai đội đều có dưới uh, ờ, 10.5 góc. Anh em khoan hãy đầu tư vào cái mã kèo xỉu gốc ở trận đấu này vì uh, ờ, tiếng không có chắc lắm về cái mã xỉu gốc trận đấu này đâu. Đó vì hiện tại Santa Vigo cũng như Real Madrid à, gần như là không có còn cái mục tiêu gì ở cái trận đấu này nữa đó anh em sẽ nghĩ là nó chơi với một cái thế trận là thông thả đúng không sẽ không có xuất hiện nhiều quả gốc và sẽ đầu tư theo cái mã xỉu gốc nếu như mà anh em dựa theo thông số này nhưng mà riêng tiến thì lại nghĩ khác đúng anh em tiến này lại nghĩ khác những cái cầu thủ trẻ nếu như mà Real nó mà tung cái đội hình trẻ những cái cầu thủ mới lạ thêm vào cái trận đấu này ấy, thì chắc chắn là uh, kiểu như là là những cầu thủ mới thì nó lại muốn thể hiện mình hơn đúng anh em đó cũng là khi mà Real mà tung những cái đội hình ờ, tung cái sơ đồ nó trẻ vô đi đó sơ tung, tung cái sơ đồ mới vô thì chắn Santa cũng có nhiều cái cơ hội để phản công hơn đó khi mà cái việc so với cái việc mà đá với cái đội hình chính của Real chắc chắn là Santa Vigo sẽ không có cửa rồi cho nên nếu như mà Real uh, cho những cầu thủ đá chính dự bị ở trận đấu này và chỉ tung ra những cái cầu thủ mà còn non còn trẻ kinh nghiệm vào sân đó để trải nghiệm cũng như là để thử nghiệm đội hình mới thì chắc chắn uh, những cầu thủ đó sẽ muốn chứng tỏ mình hơn đó chứng tỏ mình hơn và và chắc chắn là sẽ xuất hiện rất là nhiều quả gốc vì những cái pha phản công của các cầu thủ trẻ với cấp tốc độ cũng như là uh, cái thể lực của cả hai bên đúng không anh em đấy và với những cái ờ, thông số hiện tại thì tiến lại kết những cái mã kèo để cho anh em có thể đầu tư đây thì với những thông số này cũng như tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra thì tiến lại kết cái mã kèo như sau nếu như mà anh em thấy hợp máu trùng ý với tiến à, thì anh em cũng có thể đầu tư như là tiến nha đầu tiên là anh em có thể vào cho tiếng đó chính là cái mã kèo tài gốc ở trận đấu này đây anh em tuy tuy là là à, hai thằng này đối đầu với nhau đây tiến sẽ cho anh em xem lại một lần nữa hai này đối đầu với nhau là 4 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất gần nhất đều có dưới 10.5 góc có nghĩa là cái tỷ lệ về xỉu gốc ở trận đấu này khá là cao đó nhưng mà tiến không nghĩ vậy nè đó tiến nghĩ trận đấu này sẽ là một cái à, trận đấu dành cho các cầu thủ trẻ của Real cũng như về cái đội hình mạnh nhất của Santa Vigo đó nó sẽ chơi với cái thế trận mà uh, uh, Celta Vigo chắc chắn là sẽ phòng ngự phản công trước cái đội trẻ của uh, Real Madrid đúng không anh em đó nhưng mà chắc chắn sẽ trận đấu này sẽ diễn ra có nhiều quả phản góc đó sẽ xảy ra rất là nhiều quả phản góc về những cái pha mà phản công của Santa Vigo đó, ờ, khi mà đối đầu với các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm của Real Madrid nó cũng như là cái sơ đồ mà tấn công uh, uh, toàn diện áp đảo của Real trước cái đội bóng nhỏ Celta Vigo đó thì cầu thủ trẻ như tiếng đã nói càng trẻ thì càng muốn thể hiện mình hơn để lấy được một cái sức đá chính tại cái uh, uh, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid đúng không anh em đấy cho nên những cái cầu thủ trẻ thường rất thể hiện những cái sự quyết tâm của mình cũng như về cái kỹ thuật tốc độ đều muốn thể hiện những cái khả năng qua người của mình cái kiểu này đó chắc chắn nó sẽ xuất hiện uh, rất là nhiều cái quả phạt góc trong cái trận đấu này thì nói chung tiến sẽ kết nhất là cái mã kèo đó chính là mã kèo tài gốc chính hòa cả trận anh em thấy hợp mã anh em có thể đầu tư theo tiến tiếp theo đó là anh em có thể vào thêm tiến đó chính là mã kèo là Santa Vigo được chấp 2.25 cả trận đó thì đây chính là hai cái mã kèo mà tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu này đó và tiếng chắc chắn một điều rằng nếu như thằng Real Madrid nó không tung cái đội hình mạnh nhất ra sân một trận đấu này đối với Celta Vigo thì chắc chắn nó sẽ không có nhiều hơn hai bàn thắng đó nó sẽ không có nhiều hơn cái số bàn thắng là cách biệt hai bàn trước Celta Vigo anh em vì Celta Vigo cũng là một đội bóng đang có phong độ cực kỳ hay cực kỳ cao ở cái mùa giải năm nay nên chắc chắn muốn hạ được Celta Vigo ở thời điểm này khi mà tung đội hình trẻ chắc chắn là điều không thể đối với Real Madrid đấy cho nên À, anh em có thể đầu tư mạnh cho tiến vào cái mã là Celta Vigo được chấp 2.25 cả chặn đó anh em nên nhớ là ghi anh nó đang có cái mục tiêu nhiều cái mục tiêu phía trước đó anh em đó đặc biệt là tại cái đấu trường cúp C1 châu Âu tại La Liga riêng trận đấu này tại La Liga thì nó chẳng còn cái mục tiêu gì đâu nên nó sẽ không dạy gì mà bung hết sức cái trận đấu này hết đó cho nên anh em cứ mạnh dạng vào mạnh cho tiếng mã kèo Santa Vigo được chấp uh, ờ, 2.25 cả chặn nhé thay vào đó anh em có thể vào thêm cho tiếng mã kèo là uh, tài gốc chính hòa cả chặn thì đây là hai mã kèo tiến cho anh em trong cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Celta Vigo cũng như những cái nhận định mà tiến đưa lên cho anh em tham khảo nếu như mà anh em thấy hợp mã trùng ý thì anh em có thể vào có thể đầu tư theo tiến còn không thì anh em có thể đánh ngược lại nhé ok thì uh, à, Tiến cũng muốn chia sẻ thêm một lần nữa những anh em nào mà muốn có một trang chơi uy tín đó muốn đầu tư hiệu quả nhất muốn à, vào bờ muốn gỡ gạt đặc biệt là những anh em mà thua tha sau bờ cái mùa World Cup Elgo vừa rồi ấy hoặc là những anh em mà có kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa tìm được một trang chơi uy tín thì anh em nếu như mà có được một số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em có sử dụng quý momo à, và anh em muốn vào nhóm cùng với tiến muốn có một trang chơi uy tín thì anh em tin tưởng tiến thì cứ liên hệ trực tiếp cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở bốn nền tảng khác nhau dưới phần mô tả trong video ấy tiến sẽ hỗ trợ cũng như là giúp đỡ cho anh em vào nhóm miễn phí một cách miễn phí không thu một đồng lọc phí nào tịnh em hết đó cũng như à, Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái tài khoản trên trang cách chơi cách đặt cược cách vào kèo cách bán kèo như thế nào đó Tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em Ok cho anh em thì à, Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé Tiến cũng nhấn mạnh là nếu như mà anh em thật sự tin tưởng thì cứ liên hệ thôi Còn nếu mà sợ mà bị lừa này nọ thì tốt nhất đừng có có liên hệ mất thời gian hai bên Tiến không có rảnh mà đi giải thích cho từng người là cái trang nó uy tín như thế nào đâu Đó thì ok anh em cũng đừng có quên nếu như mà thấy những nhận định của tiến hợp ý trùng máu anh em ấy thì à, hãy để lại cho tiến một cái like ở cái video này cũng như à, ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá và kênh tiếng số kèo luôn nhé anh em ok thì tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư đó cũng như là tiến cũng chúc cho anh em và gia đình anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé